thể à, đại chúng đồng chắp tay niệm phật cầu gia hộ nó toàn thể quý vị đồng an toàn Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đài Chứng Minh Nam Mô A Di Đà Phật Cung kính ngưỡng bái bạch Đại Đức Thích Trí Khả Trụ trì Chùa Linh Sơn Trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Hất Kính bạch chư tôn thiền đức tăng Kính thưa quý liên hữu thân mến Hôm nay một lần nữa chúng ta lại có đầy đủ thắng duyên hội ngộ nơi đạo tràng chùa Linh Sơn trong khóa tu Phật Hất nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà 2 2019 năm nay. Kính thưa quý vị, ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời như giấc mộng được mất bại thành bỗng chốc quá hư không giật mình thì mái tóc đã điểm xương nếu không liễu ngộ con đường tự sanh mãi lo giành giật đua tranh thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu vô thường chờ hẹn ai đâu buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu thật vậy thưa quý vị lời nói đầu tiên trong pháp hội ngày hôm nay xin chân thành cung kính gửi lời vấn an sức khỏe đến chư tôn thiền đức và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc thanh tịnh và an lạc. A Di Đà Phật. Thời gian năm tháng lặng lẽ trôi qua, hết xuân sang hạ rồi thu tạ, đến lúc đông về, khí trời đã se lạnh, nhìn lại nơi đạo tràng của chúng ta những huynh đệ thân thương trên mái tóc đã điểm xương rồi quý vị dòng thời gian cứ mãi âm thầm trôi qua như vậy nhưng ta có biết chăng chính dòng nước thời gian đó đã phủ lên đầu chúng ta bao lớp cho bạc và đưa ta từ trẻ đến già từ già đi dần đến cõi chết mỗi xuân thơ mộng mỗi già tấm thân huyển hóa ngày qua chóng tàn nhưng mấy ai tiếc bóng thời gian để cho ngày tháng dần tàn trôi qua tuổi xuân trăm sắc ngàn hoa ngờ đâu mới đó sương pha mái đầu tử sanh là một nhịp cầu không ai thoát khỏi nỗi sầu biệt ly hôm nay huynh đệ chúng ta quyết chí thực thi theo lời phật dạy để viễn ly ta bà kính thưa quý vị cõi ta bà này là cõi khổ mà cực lạc mới thật sự là một cảnh giới an vui trần thế này chỉ là chỗ tạm lương giống như quán trọ ở ven đường mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viện phương một ngày không xa tất cả huynh đệ chúng ta đều phải chia tay nhau mỗi người một ngã theo nghiệp mà ra đi nếu tất cả huynh đệ muốn có cơ hội gặp lại nhau ở Liên Trì Hải Hội thì ngay nơi pháp hội này tất cả chư huynh đệ chúng ta đồng chân học pháp Bồ đề tâm xin danh hiệu Đức Phật A Di Đà y theo lời Phật dạy dứt các điều ác làm các việc lành giữ tâm ý thanh tịnh để đời sống hiện tại thân tâm luôn an lạc phước huệ mỗi ngày một trang nghiêm và khi xả bỏ báo thân này huynh đệ chúng ta có cơ duyên hội ngộ với nhau trùng phùng nơi liên trì hải hội và để cho tất cả chú huynh đệ nắm vững căn bản lời Phật dạy chúng ta nên nhớ khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ở tại cõi ta bà này nơi cái cõi mà gọi là ngũ trượt ác thế trong cái cõi đời ác có năm thứ trượt năm thứ nhiễm ô nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã làm được những việc khó làm Ngài có đầy đủ năng lực để làm những việc hy hữu chứng đắc đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác ở tại cõi đời này thì ngài cũng khuyên chúng ta ở trong cõi đời này nếu chúng ta biết y theo lời Phật dạy y theo giáo pháp mà tu hành thì chúng ta cũng chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau chuyển uế độ thành tịnh độ chuyển ta bà thành cực lạc chuyển khổ đau kia thành niềm vui niềm hạnh phúc và hôm nay nơi pháp hội này nhân lễ vía của Đức Phật A Di Đà quý Phật tử trở về đây để tham dự khóa tu Phật thất gieo trồng chánh nhân xuất thế con xin mạng phép mượn đề tài chuyển uế độ thành tịnh độ xin làm món quà phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị xin trích đoạn kinh văn mà sáu phương chư phật đã tán thán ca ngợi đức phật thích ca mâu ni được trích dẫn trong kinh a di đà Thích Ca Mâu Ni Phật Năng vi thậm nang Hy hữu chi sự Năng ư ta bà quốc độ Ngũ trượt ác thế kiếp trượt Kiến trượt Phiền não trượt Chúng sanh trượt Mạng trượt Trung đắc A nậu Đa la Tam miệu Tam bồ đề Sáu phương chư Phật Phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc Phương dưới và phương trên Tất cả chư Phật đó đã tán thán khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong cõi đời ác với năm thứ trượt năm thứ dơ năm thứ nhiễm ô mà ngài đã có cái khả năng tu hành làm được những việc hy hữu khó làm chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác a nậu đa la tam miệu tam bồ đề được dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác Ngài chính đắc đạo quả ngay giữa cuộc đời này Ngài thành tựu sự giác ngộ tối thượng Giải thoát tối thượng cũng ở trong cõi uế độ ta bà này Vậy thì chúng ta cũng nương vào thế gian này Ở tại nơi đây Nơi cõi đời ác năm trượt này Nếu quý vị biết tu tập Quý vị biết chuyển hóa bản thân theo lời Phật dạy Ta có thể chuyển uế độ thành tịnh độ Chuyển ta bà thành cực lạc và chuyển những nỗi khổ đau trong cuộc sống hiện tại trở thành hạnh phúc an vui quý vị chuyển bằng cách nào nếu như cõi ta bà ta đang sống đây là cõi đời ác với năm thứ trượt năm thứ dơ đó là kiết trượt kiến trượt phiền não trượt chúng sanh trượt và mạng trượt nó đã cấu tạo tác thành nên một cái cõi uế nhiễm tạp loạn mà ta gọi là uế độ thì chúng ta cũng phải chuyển hóa năm thứ trượt đó ngũ trượt đó trở thành ngũ thanh đó là phương cách dặn đục khơi trong đó là một phương cách để chúng ta thanh tịnh chuyển hóa cái cõi uế độ này trở thành tịnh độ chuyển những đau khổ trên cuộc đời này thành cực lạc thù thắng an vui hãy chuyển hóa bằng cách nào đây quý vị trước tiên chúng ta chuyển một cái loại thứ nhất sự nhiễm ô của cõi ta bà ở phương diện thứ nhất đó là kiếp trường thành kiếp thanh đi quý vị kiếp là gì tiếng phạn gọi là kiếp ba trung hoa dịch là thời phần có nghĩa là một phần của thời gian thời gian có thời gian ngắn có thời gian vừa vừa có thời gian dài nếu thời gian ngắn ta gọi là tiểu kiếp nếu thời gian vừa vừa ta gọi là trung kiếp nếu thời gian dài ta gọi là đại kiếp xin thưa quý vị thời gian mà chúng ta ở trong cái cõi đời này hay nói một cách khác cái kiếp sống này nó ngắn ngủi nó vô thường lắm quý vị ơi thế gian vô thường quốc độ nguy thúy tứ đại khổ không ngủ ấm vô ngã trong kinh bát đại nhân giác điều giác ngộ thứ nhất đức phật đã chỉ cho chúng ta nhìn thấy rõ hãy giác ngộ được lẽ thật của cuộc đời kiếp sống này ngắn ngủi vô thường thế gian này có cái gì bền vững đâu với việc nên đều nằm trong cái quy luật vô thường sinh diệt đổi thay to lớn như trăng sao nhỏ nhen yếu ớt như thân phận con người chúng ta đều nằm trong quy luật vô thường đó có ai thoát ngoài vòng công lệ ấy chăng chúng ta nhìn lại coi trên bản thân của mình mới ngày nào mắt còn xanh mày còn thấm nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sớm mà giờ đây tóc bạc răng long lưng còn gối mỏi dòng thời gian đã đưa chúng ta từ trẻ đến già và đi dần đến cõi chết có ai ôm giữ được bóng thời gian để cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn hay không quý vị có ai mà giữ được cho mình trẻ mãi không già Mạnh hoài không đau yếu Sống hoài không chết Có được hay không quý vị Không Bởi vì khi sanh ra với thân phận của một con người đây Thì chúng ta chịu chung cái quy luật Đó là sinh, lão, bệnh tử Là quy luật của một đời người Đối với hoàn cảnh chung quanh chúng ta Trời mây non nước núi sông Tất cả vũ trụ bao la vạn hữu đây đều nằm trong cái quy luật đó là thành trụ hoại không sinh trụ dị diệt quy luật vô thường bao trùm tất cả thế gian thế nhưng chúng ta còn sống còn mạnh khỏe mình cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi và không bao giờ chết đi cho nên vận dụng thời gian ngắn ngủi của một kiếp người đây so với thời gian vô tận thì mạng sống của con người chúng ta ngắn ngủi vô thường lắm quý vị mà đem cái thời gian ngắn ngủi của một kiếp người vận dụng để làm gì tạo nghiệp không mà lẫn quẩn lanh quanh mở mắt ra mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy trên các nẻo đường người người cứ chạy lo danh lợi tình tiền mỗi gót mòn chân ngoảnh nhìn lại coi được cái gì đây quý vị nếu có còn chăng còn được lại cái gì tiền của vật chất nó thuộc về năm nhà cái thân này là còn do tứ đại duyên sinh giả hợp thấy đó rồi mất đó có cái gì mà bền chắc cho nên nói danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh qua gẫm lại có ra gì khi trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo danh với lợi làm cho bao nhiêu người điên đảo bao âm mưu bao thủ đoạn đê hèn rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đua chen nên trọn kiếp ta cam tâm làm thân ngựa hèn trâu dại thôi ngồi quán sát tư duy về lời phật dạy chúng ta thấy rõ thời gian trôi qua có bao giờ đứng yên hoặc là dừng lại đối với phàm nhân ở giữa thế gian thì một ngày cũng âm thầm lặng lẽ trôi qua ngày đêm 24 tiếng đồng hồ đối với người biết tu học Phật pháp thì đối với ban ngày ban đêm thời gian đối với chúng ta cũng chẳng có gì khác nhưng có khác chăng ở chỗ là như thế nào vậy nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người Ai rồi cũng phải sẽ đi thôi Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa Để mũi xuôi tay miệng mỉm cười đó quý vị Thời gian một ngày, một đêm thì cũng chỉ 24 tiếng đồng hồ thôi Nhưng mà tùy theo tâm trạng của con người Mà chúng ta thấy nó có dài, có ngắn, khác nhau quý vị Con nói thí dụ nhưng quý vị nói thời gian một thiên niên kỷ thì quý vị hãy hỏi những người làm lịch thì người ta mới biết nha còn quý vị nói với thời gian một thế kỷ thì hỏi các nhà sử học đó quý vị các nhà sử học thì người ta biết hết trơn à. còn nếu mà quý vị nói đến một thập kỷ thì nói với những nhà làm kinh tế những người làm kinh tế đó thì nói thời gian một thập kỷ thì họ sẽ nói cho quý vị nghe thời gian 10 năm trôi qua như thế nào Họ cũng trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm vinh nhục thậm suy được mất Rồi nếu mà chúng ta nói một năm đi Mình đem cái thời gian một năm để hỏi Thì quý vị hãy đem thời gian này hỏi một sĩ tử mới vừa thi rớt đại học thì một thời gian đối với họ họ chờ họ đợi cho đến ngày ôn thi để mong sao đến kỳ khoa thi để được trúng tuyển còn nếu mà chúng ta nói thời gian là một tháng thì quý vị hãy hỏi những bà mẹ đang mang thai con ở trong bụng chờ con từng tháng từng tháng đếm từng tháng trôi qua phải không quý vị nếu mà quý vị nói thời gian một ngày thì quý vị thử hỏi những người mà đang bị giam cầm tù tội nhất nhật tại tù thiên phu tại ngoại thời gian ở trong tù đối với họ bị giam cầm mất tự do nó dài lê thê luôn quý vị ơi nếu quý vị đem thời gian của một giờ đồng hồ mà quý vị đem đi hỏi đi hỏi người nào đây một giờ đồng hồ thôi nha quý vị hỏi những người mà họ đang yêu thương nhau mà họ phải ngồi đó mà chờ đợi một tiếng đồng hồ để gặp mặt nhau quý vị thấy thời gian nó dài lê thê luôn nha còn nếu mà thời gian một phút đồng hồ thì quý vị hỏi thử những người mới vừa trễ một chuyến bay trễ một chuyến đò chỉ có một phút thôi mình trễ chuyến bay trễ một chuyến đò phải ngồi đó mà chờ đợi đó quý vị còn nếu mà quý vị nói một giây thì nên hỏi những người mới vừa trải qua một cái tai nạn chỉ có một giây thôi suýt thoát qua khỏi cái tai nạn đó họ hú hồn hú vía còn một chút xíu thôi chỉ một giây thôi một tích tắc thôi tôi đứt bóng rồi phải không quý vị thời gian đối với con người thì thật ra mỗi người một tâm trạng khác nhau cho nên đối với họ thời gian có dài có ngắn vậy mà có nhiều người á, họ nói rằng thời gian ơi xin hãy dừng cánh lại giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay nhưng quý vị ơi thời gian nó vẫn âm thầm nó cứ lặng lẽ trôi qua giống như một dòng nước êm đềm chạy mãi chạy mãi chạy mãi không dừng nghe quý vị và một ngày vui nó trôi qua nhanh giống như một tiếng pháo nổ Còn một phút giây đau khổ thì nó dài bằng cả một thế giới đứng yên quý vị ơi Khi chúng ta đang đau khổ trằn trọc suốt năm canh hoặc là đang thao thức chờ đợi cái gì đó thì chúng ta thấy thời gian nó có giãn ra đúng không nó dài ra rồi khi mà chúng ta có một cái chuyện gì vui ngồi hàng nguyên tâm sự nhìn lại nửa đêm rồi sao thời gian sao nhanh dữ vậy nè cho nên người ta mới có câu nói một niềm vui thời gian mà đối với người đang trong cái lúc vui á thì nó trôi qua nhanh giống như một tiếng pháo nổ vậy còn một phút giây đau khổ thì nó dài lê thê như cả một thế giới đứng yên thời gian nó không có co nó cũng không có giãn nhưng do vì tâm trạng của con người lúc vui lúc buồn cho nên thấy co thấy giãn thế nên Chúng ta là người sống giữa cuộc đời này Mình biết rõ thời gian qua đi không bao giờ trở lại Nhưng quý vị nên nhớ Nó không phải chỉ chảy qua giống như một dòng nước bạc êm đềm mà nó bạc đã mang theo cả một quãng đời qua mộng mang theo bao kỷ niệm êm đềm và những ân tình chưa thỏa nữa quý vị ơi nhìn lại bản thân mình thôi mới ngày nào mắt còn xanh mày còn thấm giờ đây tóc bạc răng long rồi quý vị không ai có thể ôm giữ được bóng thời gian để cho chúng ta trẻ mãi không già đâu cho nên sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ Nhưng nếu sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu quý vị ơi Nếu chúng ta sống từng giờ, từng phút, từng giây Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa tới Hãy sống với khoảnh khắc thời gian hiện tại trong chánh niệm tỉnh giác Thì quý vị sẽ phát hiện ra một điều màu nhiệm lắm đó quý vị điều đó điều gì quý vị tự trải nghiệm sự chánh niệm tỉnh giác trong giây phút hiện tại thì quý vị sẽ bật mí được cái bí mật này nha sự nhiệm màu của nó là gì vậy mình đừng có quay về với quá khứ để ngồi đó mà buồn thương tiếc nuối vì quá khứ là dĩ vãng đã qua đi rồi quý vị hãy để cho nó trôi qua đi Đừng ngồi đó tiếc nuối buồn thương Dù trong quá khứ chúng ta sống trong niềm hoang lạc Hay tích tụ những đau thương Nó đã qua rồi Rồi hãy cho nó qua đi Còn tương lai là cái ngày mai chưa tới Ngồi đó mà quý vị có ảo tưởng đi nữa cũng không hợp Chỉ bằng quý vị sống với giây phút hiện tại nhiệm màu tỉnh giác Đức Phật dạy chúng ta phương cách tu tập chánh niệm tỉnh giác ngay trong giây phút hiện tại thời gian hiện tại là nhiệm màu lý tưởng lắm quý vị ơi nhưng do gì chúng ta cứ nuối tiếc để quay về quá khứ hoặc là hướng vọng với tương lai với những mơ ước hảo quyền mà ta bỏ quên đi cái thời gian trong hiện tại nhiệm màu quý báu này đến khi nó qua đi rồi mình muốn tìm lại tiếc nuối cũng đã quá muộn màng bởi vì không ai có thể ôm giữ được thời gian và cũng không ai khiến cho thời gian quay ngược trở lại hết quý vị quý vị có công nhận điều này hay không có ai ông giữ được bóng thời gian và có ai giữ cho nó còn hoài còn mãi quay ngược lại hay không quý vị vì chúng ta không quay ngược dòng thời gian trở lại cho nên thời gian nó cứ mãi trôi qua đi và chúng ta cứ cũng theo dòng thời gian đó mà hết trẻ đến già chúng ta đừng sống một đời sống buông lung phóng túng để cho ngày giờ năm tháng trôi qua trong luống uổng quý vị hãy vận dụng thời gian này quý tiết tất bóng thời gian để sống làm sao cho giá trị ý nghĩa dù chỉ một ngày một giờ một phút một giây hơn là kiếp sống trăm năm cho nên mỗi một buổi sáng ban mai thức dậy quý phật tử để chuyển quá cái cõi đời quá nhiều đau khổ uế tập này trở thành tịnh độ thành cực lạc an vui quý vị mở mắt ra ngồi dậy quý vị nở một nụ cười Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy đã cho tôi một ngày mới để vui tươi Cho nên quý vị đọc bài kệ nha Thức dậy mỉm mỉm cười 24 giờ vui tươi Nguyện sống đời tỉnh thức Ban hạnh phúc cho người Được không quý vị? Thức dậy là miệng mình mỉm cười Bởi vì đời đã cho ta có một cơ hội sống dậy chứ nếu không ngủ luôn giấc rồi đi luôn phải không quý vị có cơ hội thức dậy thì chúng ta thức dậy miệng mỉm cười liền 24 giờ vui tươi nguyện một ngày nay chúng ta sống 24 tiếng đồng hồ vui tươi nguyện sống đời tỉnh thức ban hạnh phúc cho người sống như vậy một ngày thôi cũng có giá trị cái qua ngày mai quý vị cũng nói vậy nữa nha cũng hứa hẹn với lòng mình phải sống thực hiện như vậy cứ sống trọn vẹn 24 giờ vui tươi nguyện sống đời tỉnh thức ban hạnh phúc cho người thì ngày nào quý vị cũng sống trong cõi cực lạc lúc nào cái tâm của quý vị cũng thanh tịnh tịnh sống một đời sống chánh niệm tỉnh giác thanh tịnh như vậy là quý vị an trú trong tịnh độ nhân gian rồi đó quý vị ơi đây chính là phương cách chuyển uế độ thành tịnh độ vận dụng thời gian ngắn ngủi trong kiếp sống này đây để sống sao cho có giá trị cho có ý nghĩa đi quý vị con nhớ lại câu chuyện của đại sư thân loan tổ của chân tông người nhật bản lúc ngài 9 tuổi một cậu bé mồ côi mất cha mất mẹ đi đến đạo tràng gặp hòa thượng từ trắng ngài mới đảnh lễ chỉ là một cậu bé 9 tuổi mà ngài đảnh lễ ngài mới nói bạch hòa thượng xin cho con được thế phát xuất gia hòa thượng từ trắng nói con à con mới 9 tuổi đời bé nhỏ như thế này con giác ngộ được điều gì mà con xin xuất gia vậy cậu bé ấy đã trả lời bạch hòa thượng tuy tuổi đời con còn nhỏ nhưng con đã mồ coi cha mẹ con đau khổ lắm sống với thân phận của một kẻ mồ coi trên cuộc đời này khi mất đi tình yêu thương của cha và mẹ con không biết người ta sanh ra đời để làm gì và sau khi chết thì con người ta đi về đâu con muốn tìm hiểu rõ cội nguồn của sự sống chết đó nghe xong rồi hòa thượng từ trắng mới mỉm cười một cậu bé 9 tuổi mà muốn tìm hiểu cội nguồn của sự sống chết sanh tử đó cho nên ngài mới nói được rồi sáng mai này ta sẽ lòng lễ thế phát cho con để cho con xuất gia học đạo để tìm hiểu rõ căn nguyên của sự sanh tử luân hồi là do đâu lúc này cậu bé ấy đã trả lời bạch hòa thượng hòa thượng là người học đạo chắc chắn hòa thượng đã hiểu rõ hơn người vô thường năm nay hòa thượng đã già rồi Hòa thượng có bảo đảm rằng ngày mai Hòa thượng có cơ hội để thức dậy Bước xuống giường mang đôi dép lại để độ cho con không? Bởi vì cái sự vô thường mà Thân vô thường Lại nữa kính bạch Hòa thượng tâm niệm con người nó cũng vô thường con là một cậu bé tuổi đời còn nhỏ bây giờ bồ đề tâm của con nó đang phát đó con muốn xuất gia liền bây giờ mà hòa thượng không độ cho con không thế phát cho con ngay bây giờ con cũng không bảo đảm rằng sáng ngày mai con còn giữ vững được đạo tâm hay không bởi vì tâm niệm vô thường chính vì thân vô thường và tâm vô thường đó mà xin hòa thượng cạo đầu cho con liền đi hòa thượng từ trắng không có cái lý do nào mà từ chối phải không quý vị Hòa thượng tuổi già rồi ai bảo đảm ngày mai Hòa thượng còn bước xuống giường mang đôi dép lại để đổ cho cái ông này xuất gia Và cái cái vị này cũng tuổi đời còn nhỏ mới có 9 tuổi à Rồi cái tâm bây giờ đang phát không, không bảo đảm ngày mai cái tâm niệm đó còn muốn xuất gia nữa Cho nên Hòa thượng nghe nói xong rồi cái Hòa thượng nói Thắp đèn lên không có lý do nào mà để ngày mai nữa rồi Thắp đèn lên rồi cạo tóc xuất gia cái hòa thượng mới nói một câu nếu mà con dùng cái tâm này nè mà tu đạo thì ta tin chắc rằng con sẽ trở thành một bậc long tượng trong chốn tòng lâm nếu vận dụng cái tâm tha thiết đối với vấn đề sinh tử và nhớ nghĩ đến sự vô thường như vậy thì ta tin chắc rằng con sẽ trở thành bậc long tượng trong chốn tòng lâm quả thật nhờ ý thức giác ngộ sinh tử là vấn sáng ra đề trọng đại cần giải quyết cũng như ý thức được vô thường mau chóng kia mà ngài thân loan đây đã nỗ lực tinh tấn và đã trở thành một bậc kỳ cụ trong tòng lâm đại thụ đó là tổ của tịnh độ chân tông người Nhật Bản đó quý vị Ngài là vị tổ khai sáng ra kể pháp môn tịnh độ ở bên Nhật Bản như thế con kể câu chuyện này để tất cả quý Phật tử chúng ta suy gẫm một người dù là một cậu bé có 9 tuổi thôi mà đã ý thức giác ngộ sanh tử là việc lớn Cơn vô thường mau chóng lắm quý vị ơi Chúng ta không bảo đảm ngày mai ta còn hay không Cho nên làm bất cứ việc gì chớ chờ hẹn ngày mai hãy quý tiết thời gian ngay trong hiện tại làm được cái gì tu tạo được công đức phước làm gì quý vị liền đi để có hành trang tư lương trở về nếu cơn vô thường dọn đến chúng ta cũng không còn gì nuối tiếc nhưng quý vị ơi đáng tiếc thay cho phàm nhân ở giữa thế gian Tuổi trẻ khuyên tu thì họ hẹn tới già Đâu biết rằng ngày giờ năm tháng luống trôi qua Có ai biết được ngày mai ấy Mình có còn chăng sống đến già Phải không quý vị? Có ai biết được là ngày mai đó Mình còn có thể sống cho đến tuổi già Vậy mà tuổi trẻ khuyên tu lại hẹn đến già quý vị ơi Nếu chúng ta đã ý thức giác ngộ rõ ràng cái điều này rồi ngày giờ năm tháng cứ trôi qua như vậy và đừng bao giờ chờ đợi hẹn cái ngày mai hãy quyết tiết thời gian trong hiện tại làm được việc gì để lợi ích cho phật pháp cho chúng sinh cho xã hội cho nhân loại quý vị cứ làm đi nghe quý vị để không uổng phí một kiếp người nếu như quý vị biết vận dụng thời gian sống một đời sống giá trị ý nghĩa không phải sử dụng cái thời gian đó để hưởng thụ không phải sử dụng thời gian ngắn ngủi của một kiếp người để tạo tội tạo nghiệp để cứ mãi xoay chuyển lên xuống nổi trôi trong ba cõi sáu đường với thân phận của người lữ khách mà quý vị biết dứt các điều ác làm các việc lành vận dụng thời gian quý báu đó để tu tạo những công đức phước lành đó là phương cách chuyển uế độ thành tịnh độ chuyển ta bà thành cực lạc chuyển những đau khổ của thế gian thành niềm vui sự giải thoát đó quý vị mà sự chuyển hóa này ở phương diện thứ nhất ta gọi là chuyển kiếp trượt hành kiếp thanh bởi vì kiếp là thời gian chỉ cho một phần của thời gian ta vận dụng thời gian đó để tạo tội tạo nghiệp đó là phàm phu tục tử cứ mãi lên xuống trôi lăn trong ba cõi sáu đường kiếp luân hồi quá nhiều đau khổ hôm nay chúng ta đã giác ngộ quay bước trở về nhân lễ vía của đức phật a di đà cả huynh đệ chúng ta Hãy đồng phát đại bồ đề tâm Nhất tâm niệm Phật Tu tạo công đức phước lành Vận dụng thời gian còn lại của mình trong đời này Để sống cho có giá trị cho có ý nghĩa nương vào chánh nhân tịnh độ mà ta gieo trồng hiện đời huynh đệ chúng ta có cơ hội gặp nhau nên liên trì hải hội trùng phùng nên thế giới tây phương cực lạc sau này còn bây giờ thì quý huynh đệ hãy đồng phát tâm phát nguyện đi Tây phương giáo chủ từ phụ A Di Đà 48 nguyện độ khắp ta bà chính phẩm liên hoa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 Lai Đà Phật Từ bi nhiếp thọ chúng con Một giả sắc son cầu sanh tịnh thổ Ta bà đau khổ nguyện sớm thoát ra Lại Đức Di Đà từ bi minh chứng Tất cả quý huynh đệ cùng chung một tấm lòng Hướng về từ phụ A-di-đà Nhân lễ vía của Ngài Phát tâm, phát nguyện, chân thật tu hành Mong được thoát khỏi nỗi khổ đau trong kiếp sống ta bà được vãng sanh về tây phương cực lạc nơi đó ao bảy báo nhiệm màu rõ thật đất vàng rồng trải cát lưu ly cảnh tây phương chẳng thể sánh bì mong nhân giả đồng quy tịnh thổ nơi cảnh giới tây phương cực lạc là một cảnh giới thù thắng trang nghiêm còn cõi ta bà này lắm nhiều đau khổ quý huynh đệ ơi đừng để thời gian qua đi trong luống uổng nghe quý huynh đệ hãy vận dụng thời gian còn lại đó nỗ lực tinh tấn tu tập các thiện pháp nhất tâm niệm phật hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ thì đời sống hiện tại tin chắc quý huynh đệ sống an lạc hạnh phúc và đã gieo trồng được chánh nhân tịnh độ ở tương lai bởi vì chúng ta đã biết cái phương cách chuyển hóa bản thân mình chuyển hóa những cái sai lầm trong kiếp sống này người ta vận dụng thời gian trong kiếp sống để tạo tội tạo nghiệp để hưởng thụ ngũ trần dục lạc để dấn thân vào con đường ác đạo nhưng chúng ta biết rõ rồi kiếp sống ngắn ngủi phù du cho nên chúng ta vận dụng thời gian ngắn ngủi của kiếp người mà mình có cơ duyên học đạo giải thoát đây nỗ lực tinh tấn tu hành để rồi trong cuộc sống hiện tại cũng như tương lai chúng ta gặt hái được những đó kết quả thù thắng an vui rồi chúng ta chuyển qua cái món thứ hai đã cấu tạo tác thành nên cõi ta bà đó là kiến trừ sự nhiễm ô vẫn đục về mặt kiến thức hiểu biết chúng sanh ở cõi ta bà này nhận lầm thấy bậy giả mà cho là thật quý vị ơi vọng mà cho là chơn cho nên điên đảo thiếu hiểu biết hiểu biết một cách sai lầm lệch lạc nếu có người nào đó cho rằng đời này tôi là người đời sau tôi cũng là người đời này tôi giàu sang đời sau tôi cũng giàu sang người đó đã rơi vào thường kiến của ngoại đạo chưa chắc đời này là người mà đời sau mình được thân người đó quý vị bởi vì thân người khó được nhưng rất dễ mất ngũ giới bất trì nhân thiên lộ tuyệt nếu năm giới mà chúng ta không nghiêm trì thì mất thân người dễ chứ đừng nói đời này tôi là người đời sau làm người không dám đâu nghe quý vị chưa chắc chưa hẳn ai nói như vậy và ai hiểu như vậy gọi là hường kiến thấy thường còn không mất còn ai nói rằng chết là hết có cái gì đâu phải sợ chỉ chết là chấm dứt hết khổ không có đời này không có luân hồi không có đời sau luôn nói vậy đó người đó rơi vào đoạn kiến của ngoại đạo chấp đoạn chấp đoạn diệt chấm chết là hết nhưng chưa chắc chết không có hết chết chẳng khác nào bỏ cái áo cũ mặc cái áo mới bỏ cái nhà cũ đi đến nhà mới để ở chết chỉ là chấm dứt giai đoạn nhất kỳ vô thường của dòng nghiệp báo thôi à quý vị ơi còn tái sanh lên cái cảnh giới hạnh phúc thù thắng hay là cảnh khổ đau xa đoạn nó còn tùy thuộc vào nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo tác đó cho nên ai nói rằng chết là hết sống ta cứ tùy thuận việc đời chết ta yên nghĩ nào khơi sự buồn danh lợi tình ăn ngủ năm dục buông lung chết là hết là đoạn kiến đó quý quý vị sai lầm rồi mà chúng ta phải tin hiểu sâu sắc về nhân duyên và nhân quả chuyển hóa cái kiến trượt đó thành kiến thanh hay nói một cách khác là chánh kiến đó quý vị phải thấy hiểu một cách đúng đắn sự hiểu biết nhận thức của chúng ta phải nhận thức về mặt nhân duyên và nhân quả tất cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này mang thân phận này đều do nhân duyên hòa hợp mà tạo thành và cái khổ cái vui trong cuộc đời của chúng ta đều có nhân có quả hết quý vị một bát cơm ta ăn một chiếc áo ta mặc sự thọ dụng hàng ngày của chúng ta đều có nhân quả quý vị có đủ lòng tin đối với nhân duyên và nhân quả nền giáo lý đó Đức Phật đã chỉ dạy suốt gần năm thập kỷ ngày chu du hoàng quá Ngài đã chỉ dạy một cách rõ ràng Hôm nay ta có cơ duyên tiếp nhận được nền giáo lý của Đạo Phật Không biết quý Phật tử có nhận chân ra được điều này hay không? Xin hỏi quý vị Quý vị có tin nhân quả hay không? Nếu quý Phật tử nói tin sâu chắc về nhân quả là quý vị có chánh kiến đó có sự hiểu biết đúng đắn đó rồi quý vị có tin rằng cái gì nó cũng có nhân duyên hết quý vị có tin không người đời người ta nói một câu hữu duyên thiên lý năng thương ngộ vô duyên đối diện bất tương phùng nếu mà mình không có duyên dễ gì chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này dễ gì chúng ta gặp nhau nơi đạo tràng này phải không quý vị biển người mênh mông mỗi người nơi mỗi người xứ sao ta có duyên gặp nhau vậy đó chính là do nhờ nhịp cầu Phật Pháp đã bắt nói phải không quý vị nhịp cầu Phật Pháp đã bắt nói cho nên người ở phương này người ở phương kia người xứ mô xứ tê gì mà chúng ta lại gặp nhau nên một đạo tràng hỏi ra người Cần Thơ người Bạc Liêu người Hậu Giang à, người ở Thốt Nốt người ở Bến Tre người ở Cà Mau khắp xứ hết mà chúng ta về chung một đạo tràng để cùng nhau tu học tập nơi pháp hội này cái đó không phải duyên cái đó là gì quý vị mà đã có duyên rồi đã gặp nhau là có duyên thì đức phật dạy dù là ân duyên hay oán duyên dù là gặp nhau để trả nợ hay là đòi nợ thì chúng ta biết tin hiểu về phật pháp chúng ta cũng tạo cho mình có được một cái thiện duyên pháp duyên tịnh duyên bồ đề duyên đối với tất cả chúng sinh đừng tạo ác duyên oán duyên đối với ai nữa nghe quý vị nội mà ác duyên oán duyên trong nhiều đời nhiều kiếp do gì mình bất giác vô minh mình tạo ra đời này mình phát tâm tu thì những quan gia trái chủ đó đến báo đời mình cũng đủ mệt mỏi rồi nội mà giải quyết những ân oán giang hồ đó mất thời gian để thời gian đó chúng ta tu học làm những việc công đức cho nên quý phật tử đừng kết toán duyên ác duyên nữa mà kết thiện duyên đi quý vị ai đối với ta như thế nào ta để nhân quả phán xử ai đúng ai sai mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi tìm lỗi nơi kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đó quý vị ai có đối xử tệ bạc với chúng ta thì ta để nhân quả phán xử đi vì nhân quả xưa nay rất nhiệm màu nhân nào quả nấy lý cao sâu gieo nhân gặt quả không sai chạy nhân quả công bằng vị ai đâu nhân quả chính là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng không thiên vị bất cứ một ai mỗi ác nghiệp ta gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai một người có đầy đủ chánh kiến thì người đó hoàn toàn tin sâu vào đạo lý nhân quả và làm chủ cuộc đời mình khổ hay vui do mình quyết định đó quý vị trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu có cái đạo lý mà quý vị gieo hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng bao giờ và cũng không có cái đạo lý là quý vị gieo hạt đắng hạt giống là đắng mà cầu mong cho nó lên trái ngọt đó là điều không thể được quý vị mong sao quý phật tử có đầy đủ chánh kiến chuyển hóa tất cả những cái hiểu biết sai lầm lệch lạc hiểu biết về về à, một bên hiểu biết cho rằng chết là hết cái đó gọi là đoạn kiến rồi đời này làm người đời sau cũng làm người đời này giàu sang đời sau cũng giàu sang thì đó là thường kiến chuyển hóa cái sai lầm đó đi cái đó là hiểu biết lệch lạc một bên mà ta thường gọi là biên kiến đó chấp thường hay là chấp đoạn cũng là cái chấp một bên quý vị thấy trên thế gian này chín người tới 10 cái ý kiến phải không quý vị không ai giống ai hết á vậy mà chúng ta cứ tranh chấp cãi giả với nhau giữa đúng và sai giữa phải và quấy và nói rằng tôi đúng vậy thì ai sai họ cũng nói họ đúng vậy ai sai đây chúng ta cứ mãi tranh chấp cãi vã và không ngừng cái sự tranh đấu đó làm cho điểm đời này trở thành phiền não khổ đau chất chồng oán hận ngập trời cũng do gì sự hiểu biết sai lầm mà ra nếu như quý vị có chánh tri chánh kiến hiểu biết đúng đắn về nhân quả về nhân duyên thì quý vị sẽ không bao giờ tạo nên những nỗi khổ niềm đau cho mình và cho tất cả quý vị con nói thí dụ nha thí dụ một câu chuyện cho quý vị nghe cách đây khoảng 7 ngày thì khi con đi giảng mới vừa bước ra gặp cái cô phật tử này cô ngồi ngay cái băng đá mà cô ấp mặt ở trên cái băng đá đó cô khóc mà con cái tật hay tài lanh lắm thấy ai mà buồn khổ khóc là chịu không nổi bước lại hỏi cô ơi cô cô có việc gì vậy cô thế cô ngẩng đầu lên cô thấy con mừng quá cô nắm tay cô kéo lại liền nha Em cũng nói với sư cô ơi sư cô Con ngồi đây con chờ sư cô Con biết sáng sư cô đi giảng Con ngồi con chờ sư cô cho con 5 phút thôi 5 phút thôi nếu mà sư cô không cho con trút cái bầu tâm sự này Con chịu không nổi con lủi ra ngoài đường cho xe nó cán con chết đó Cậu nói vậy đó Rồi cậu mới nói sư cô ơi Con thưa thiệt với sư cô nha Năm 18 tuổi thì con đang học lớp 12 Chưa có tốt nghiệp nữa mà con quen với một cái người bạn trai rồi cái rủ nhau đi chơi cái cha mẹ cấm cản cha mẹ cấm cản nói phải lo học hành sau khi học xong rồi tốt nghiệp xong rồi có nghề nghiệp có sự nghiệp đàng hoàng rồi muốn muốn lấy người nào cha mẹ sẽ gả cho người đó nhưng mà con không nghe con về con ăn cắp tiền của ba của mẹ con có bao nhiêu tiền á con cãi tủ hết con lấy tiền cái con trốn đi theo cái người đó lên trên thành phố cổ nói là cổ nghĩ đơn giản là một túp túp liều tranh với hai trái tim vàng nhưng mà đó là cái thế giới ảo tưởng không có phải là hiện thực đâu quý vị ơi bởi vì ngoài hai trái tim vàng đó ra chưa đủ đâu mà còn mở mắt ra cơm ăn áo mặc nhà ở thuốc men khi bệnh hoạn còn đủ thứ chuyện trên đời chứ không phải chỉ hai trái tim vàng là đủ hai cô cậu này rủ nhau trốn nhà đi quơ hết mớ tiền của cha của mẹ rồi cái lên trên thành phố mướn nhà ở Cô nói cũng không có công ăn việc làm gì ổn định hết Làm công nhân một tháng cũng có nhiêu tiền rồi ngày quanh là ngày chung sống được năm thì cổ mang thai trong lúc cổ mang thai thì cái ông này ông trốn mất tiêu luôn rồi cởi cổ mới ôm cái bụng đi về không có đồng xu nào hết mà ở trên mảnh đất Sài Gòn không có tiền, không có nhà, họ cũng không có công ăn việc làm, không có người thân, sống làm sao nổi đây. Bây giờ cụ phải quyết định giác cái bụng về cho cha cho mẹ mình năn nỉ lại lục cha mẹ mà cha mẹ thương con lắm quý vị ơi dù có giận có nói cỡ nào đi nữa nhưng cũng không bao giờ bỏ con mình cũng gian ra mà nuôi cái ngày cổ sanh con cổ ra được vài tháng rồi thì cổ cũng có nhắn tin nhắn tin điện thoại gọi điện thoại mà ông này cũng cấp máng đổi số rồi rồi cổ mới hay tin cổ hay tin cái ngày mà cổ ra cổ úp mặt cổ khóc ở bên chùa đó là cái hay tin là cái người đó đi cưới vợ quý vị ơi ta làm đám cưới rồi cái cổ chạy ra ngoài chùa cổ ngồi cổ khóc cổ tức cổ nói người ta phản bội con rồi người ta đối xử với con như vậy đó giờ sanh con ra không nhìn luôn mà giờ đi cưới vợ khác nữa ngày xưa hả thề thốt với con nói đủ thứ hết nói rằng thề rằng nước chảy đá mòn tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung nếu mà không lấy được con thì thà anh ta nhảy xuống cầu mỹ thuận chết chứ không thể nào sống nổi nhưng nói tại vì ai biểu cô tin người ta chi <laughs> thấy không cha mẹ mình nói mình không tin mình không nghe mà mình nghe người ta nói cái mình tin liền à người dân nước lã vậy chứ nói mà mình tin nhưng mà cha mẹ là người sinh mình ra đó nuôi mình khôn lớn đó hy sinh cả cuộc đời cho mình nói cái gì mình cũng nghe hết mà người ta nói gì mình cũng nghe thì giờ mình đã lỡ mình nghe mình tin rồi bây giờ sự việc nó cũng đã như vậy rồi giờ cô cố giảng bằng cách nào ngày hôm nay là ngày người ta đám cưới mà đối với cô với chú đó đâu có giấy tờ gì đâu bây giờ mình làm sao quậy là quậy bằng cách nào thấy không quý vị nếu mà quậy quậy bằng cách nào quậy cũng là quậy sao được có bắt ép đi về cũng không được nữa người ta không thương mình người ta bỏ mình rồi không lẽ mình cứ chịu khổ tối ngày mình đi theo mình năn nỉ mà người ta không chấp nhận mình rồi đi về người ta đối xử tệ bạc với mình còn khổ nữa thôi thà là đau đau một lần đi cắt một lần cho nó đau thật là đau rồi cái mình làm lại cuộc đời mình đã lỡ ngã rồi té rồi đứng dậy đi cô ơi chứ cô nằm chèm bẹp như vậy cũng không có lợi ích gì bản thân mình đau khổ mà làm đau khổ cho người thân của mình nữa giải thích khuyên cổ người cái mới hỏi một câu cô cô thí dụ hỏi cô vậy nè nếu mà có một cái người nào đó mang một bản án tù chung thân mà bây giờ người ta tuyên bố phóng thích trả tự do cái người này nói không tôi không muốn tự do tôi muốn ở tù chung thân có không cô cái cổ suy nghĩ hồi cái cổ nói có con chứ ai có con chứ ai nói thật với quý vị nếu chúng ta hiểu được đạo lý thì chúng ta sẽ gỡ được những cái khúc mắc những bế tắc trong cuộc sống thiếu hiểu biết chúng ta sẽ bị bế tắc đi vào cái bước đường cùng tiêu ma đi ý chí giống như cô này cô nói nếu mà sư cô không cho con 5 phút để con trút cái bầu tâm sự con nhảy ra đường cho xe nó cán con chết đi nhưng mà cái gì cổ khổ quá phiền não quá rồi cái cổ đi đến đường cùng vậy thôi cho nên mở cho cổ một cái lối thoát đây người ta đã hỏng thương mình rồi cô nghĩ coi giờ này người ta vui vẻ bên cạnh người khác mình ngồi đây mình ôm mặt mình khóc như vậy không làm ăn gì được bỏ cha bỏ mẹ bỏ con mình không làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ cũng không làm tròn của một người mẹ đối với con con của mình như vậy mình nghĩ coi mình có xứng đáng đứng trong xã hội của loài người với thân phận của một con người hay không không làm tròn trách nhiệm trong khi người ta đã hỏng hương mình không lẽ mình cũng không thương mình nữa hay sao mình dạy dột như vậy sao Giả lại trên đời này cái gì nó cũng có nhân duyên hết cô ơi Chắc có lẽ rằng cô với chú đó chỉ có duyên nợ nhiêu đó thôi Thôi thì duyên nợ nhiêu đó trả hết nợ rồi nhẹ nhàng buông tay Ông lấy hết nhiêu rồi 50 triệu rồi đó sư cô ơi đi ăn trộm cắp tiền của mẹ của cha mình rồi đi theo ông này lấy theo nhiêu không biết nữa rồi cái còn nhiêu cái ông hốt hết ông đi cũng bỏ một mình trên sài gòn nó nói thôi trả đúp luôn đó trả cho hết nợ rồi cho chúng ta nhẹ nhàng đi không lẽ trả hết nợ rồi cũng không có muốn nữa muốn trả nợ tiếp nữa hay sao giả lại đi nữa người ta bảo rằng người mà có chồng thì giống như là người mà ở trong tù vậy gái mà có chồng giống như cái gông mà đeo vào cổ vậy đó không có gì tự do hạnh phúc đâu quý vị ký tên vào trong một tờ giấy kết hôn đó là ký tên để mang một bản án tù chung thân thôi à không có ngày ra đâu nha quý vị đức phật nói chứ con không có tự bịa đặt đâu phật nói rõ ràng trong kinh tứ thập nhị chương phật dạy chư vị tỳ kheo như sau nhân phiền ư thế tử thế tử thậm ư lao ngục lao ngục hữu tán thích chi kỳ thế tử vô viễn ly chi niệm người bị trói buộc trong vòng vợ con bây giờ mình nói ngược lại người bị trói buộc trong vòng chồng con đi giống như người ở trong lao ngục vậy nhưng lao ngục còn có người ngài được phóng thích trả tự do còn mang một bản án tù chung thân đó không có ngài ra đâu quý vị ơi Vậy mà bây giờ người ta tuyên bố phóng thích trả tự do cho mình đường ai nấy đi Không chịu và muốn nói rằng tôi muốn ở tù chung thân Cổ nghe câu nói này rồi cái cổ giác ngộ cổ về cổ hết buồn Bây giờ cổ tỉnh lại rồi quý vị Không lẽ người ta không thương mình làm khổ mình Mình cũng biết thương bản thân mình sao Trong khi người ta đang vui vẻ với người khác Mình ở đây sầu não Mình là kẻ ngu đó quý vị ơi mình phải có một cái phương cách một nghệ thuật sống của chính mình chứ không phải cuộc đời của mình giao phó cho người ta vui hay buồn hạnh phúc hay đau khổ do người ta quyết định mà chính mình hoàn toàn chịu trách nhiệm quyết định làm chủ cuộc đời mình đức phật đã trả chúng ta về với quyền tự chủ đó chúng ta nhận hiểu sâu sắc về nhân quả thì khổ hay vui do mình quyết định đó quý vị đừng giao phó cuộc đời mình cho ai nha với niềm tin đối với nhân quả với sự hiểu biết sâu sắc về nhân duyên đó tất cả chúng ta hãy tùy duyên mà sống giả như trong cuộc đời này quý vị gặp những chuyện bất hạnh xui rủi không may đến với mình quý vị xem như đó là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo không có nhân là thì làm sao có quả phải không quý vị nhân không có đến nỗi luống công đâu mà quả cũng không không phải ngẫu nhiên mà được xin quý vị hãy lắng nghe con kể một câu chuyện đi ngày xưa tại một cái vụ ngọn đồi nọ có một cái vị sư cất một cái ngôi chùa trên ngọn đồi đó ở dưới chân đồi có nhiều nhà dân lắm thì một hôm ở dưới nhà dân đây họ nuôi một con bò con bò nó bị xúc chuồng nó lạc cái nó đi người chủ nhà đi tìm đi tìm cái bà ta mới đứng ở ngoài cổng chùa nhìn vào trong sân chùa thì lúc này hòa thượng ở trong sân chùa đang giặt cái y của mình mà cái y có màu da bò rồi máng ở trên cái xào á cô ta ở ngoài xa nhìn vào thấy cái y pháp phới pháp phới tưởng là cái đuôi con bò nó quật qua quật lại cái cô ta an lòng rồi cô ta nói không sao đâu con bò của mình mà ông hòa thượng ông dẫn vô ông buộc ngay cái cây đó rồi thì không có mất mát gì đâu chiều chồng của mình đi ruộng đi rẫy về mình kêu ông lên xin lại chứ giờ hòa thượng thì ở trong đó cũng có một mình còn mình là đàn bà phụ nữ mà vô đó cũng bất tiện lắm à, cổ đi về chiều ông chồng ông đi rẫy đi ruộng về cái cổ nói ông chồng ông lên ông nói hòa thượng ơi cho con xin lại con bò cái hòa thượng hỏi con bò nào con bò thì sáng nhà con sức chuồng vợ con thấy hòa thượng bắt buộc ở trong sân chùa cái hòa thượng nói tôi có thấy gì đâu cái ông dẫn bà vợ lên cái bà vợ nói hòa thượng nói gì kỳ vậy mắt tôi thấy rõ ràng chứ không phải là tôi nghe ai nói lại nha chính mắt tôi thấy tôi lên đây tôi thấy vậy chứ hòa thượng giấu ông bò tôi ở đâu phải phải trả lại cho tôi đó với hai vợ chồng làm dữ lên cái ông hòa thượng cứ nói là tôi đâu có thấy gì đâu sao tự nhiên nói sao mà nói là tôi bắt con bò thật ra tôi không thấy gì hết hai ông bà mới đi đến quan làng thưa quan làng mới gọi hòa thượng đến hỏi hòa thượng có bắt con bò của người ta không hòa thượng nói không vậy là hai vợ chồng này du quan cho hòa thượng rồi không có quan vậy là hòa thượng có bắt của người ta hả không có bắt vậy là người ta nói quan ta nói không có quan mà vậy thì hòa thượng có bắt không tôi không có bắt hai ông bà đã nói quan cho hòa thượng hả tôi nói tôi không có quan gì hết cứ không bắt không quan không bắt không quan rồi cái ông quan này ông nói ông hòa thượng này tâm lý không có vấn đề rồi nhốt ông lại đó đi xong nói cái gì tôi không hiểu gì trơn á hỏi có bắt con bò của người ta không thì trả lại ông nói không có bắt vậy là người ta nói oan cho hòa thượng hả tôi đã nói không có oan rồi cái nhốt hòa thượng lại bởi vì nghĩ là hòa thượng tâm lý có vấn đề mới gọi cái đường người đệ tử cái ngôi chùa cũng gần đó gọi người đệ tử đến làm tờ giấy cam kết bảo lãnh đưa ông thầy về đi đưa ông đi trị bệnh đi chứ ổng không bình thường rồi người đệ tử mới làm giấy bảo lãnh xong mới hỏi thầy ơi con hỏi thiệt thầy thầy có bắt con bò của người ta không không vậy người ta nói oan cho thầy không có oan vậy là sao con không hiểu Hòa thượng mới trả lời trong biển người mênh mông bao la Mà người ta không có đổ thừa ai bắt bò người ta Người ta đổ thừa mình thì chắc chắn là có nhân có quả chứ làm sao mà quan ức cái gì đời trước chắc chắn mình cũng đã từng bắt bò hoặc là mình đã du khống cho người ta có nhân mới có quả chứ có cái gì mà ngẫu nhiên tự nhiên đâu cho nên thầy nói không có quan ức gì hết á không có kêu ca gì hết tại vì có gieo cái nhân mới gặt hái cái quả nha quý vị tin hiểu sâu sắc về nhân quả như thế cho nên quý phật tử gặp bất kỳ một cảnh duyên chướng ngại nào quý vị cũng đủ năng lực đủ sức mạnh để vượt qua và sức mạnh để giúp cho quý vị vượt qua những chướng ngại nghịch cảnh đó chính là sức mạnh của niềm tin đối với nhân quả đó quý vị mà chỉ có chánh kiến hiểu biết một cách đúng đắn về nhân quả về nhân duyên thì chúng ta mới sống an nhàn tự tại để tùy thuận các duyên đến rồi các duyên sẽ ra đi biết rõ về nhân quả cho nên không oán không hờn không trách và cũng không trốn tránh đường nào có trốn trốn cũng không được dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nấp dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo nghe quý vị đức phật dạy rõ ràng không nơi nào chúng ta trốn tránh được nhân quả tin hiểu sâu sắc về nhân quả thì cái kết quả nó đến với mình dù khổ dù vui chúng ta cũng bình thản ứng tiếp rồi duyên đi tâm thể hằng không đừng dính mắc cố chấp vào đó mà phải phiền não khổ đau người có chánh tri chánh kiến qua niềm tin về nhân quả nhân duyên thì quý phật tử sẽ sống một đời sống an nhàn tự tại và đó là phương cách chuyển uế độ thành tịnh độ chuyển ta bà thành cực lạc chuyển những nỗi khổ niềm đau thành sự an vui giải thoát đó quý vị mà cách chuyển quá thứ hai này gọi là chuyển kiến trượt thành kiến thanh hay nói một cách khác chuyển sự nhiễm ô về mặt kiến thức hiểu biết trở thành chánh kiến quý vị ơi chánh kiến là cái đầu tiên trên chặng đường tu học phật pháp mà chúng ta cần phải có đó là chặng đường đầu tiên trong bát chánh đạo phải không quý vị chánh kiến là cái đầu tiên nó được ví như như là cái con mắt sáng để giúp cho chúng ta thấy đường mà đi tránh đi theo con đường tội lỗi sai trái tránh hầm hố trong gai con mắt sáng đó nó dẫn lối chỉ đường cho chúng ta đi con đường đúng đắn an vui mà con người ta nhìn lầm thấy bậy hiểu sai mà còn cố chấp vào cái sai lầm bậy bạ của mình nữa chứ đã mình hiểu biết sai lầm cạn cợt rồi mà còn chấp vào đó nữa nha quý vị cho nên học đạo thì không có bao nhiêu mà nói hay nói giỏi đầu mồm nói suốt trăm phần diệu dưới gót chẳng ly một mái trần để cho những kiến chấp đó nó làm chướng ngại cái sở tri cứ cho rằng mình đâu hiểu nhiều quá rồi mình biết nhiều quá rồi cái nó làm chướng ngại mà chướng ngại này gọi là chướng ngại cái sở tri tức là cái thấy biết đó quý vị do đó quý phật tử hãy cố gắng học đạo quý vị nên nhớ kiến thức của con người là vô cùng vô tận học học nữa và học mãi và cái học làm người thôi là cái học mà cả cuộc đời này chúng ta cũng chưa có thể tốt nghiệp được nữa quý vị ơi do đó quý vị không thể nói tôi học đạo nhiều năm đó đủ rồi chưa đủ đâu học hoài học mãi vì kiến thức là vô cùng vô tận học để hiểu rõ lời Phật dạy học hiểu chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta có được chánh tri chánh kiến chánh tư duy và ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày nhờ cái thấy hiểu đúng đắn chân chánh đó là một chiếc chìa khóa để mở cửa cho chúng ta bước vào lâu đài hạnh phúc là chiếc chìa khóa để mở cửa giúp cho quý vị thoát ra khỏi mọi bế tắc chứng ngại của cuộc đời này đó chỉ nhờ vào chánh tri và chánh kiến thôi có một cái cô phật tử này cổ đến chùa cổ nói vậy nè sư cô ơi sư cô sư cô khuyên giùm con gái của con đi tối ngày nó đi chùa làm công quả à, không đi chùa làm công quả cái nó đi theo quý sư cô làm từ thiện nó không phụ giúp được gì chuyện gia đình chứ con người ta người ta giúp cha giúp mẹ làm đủ thứ việc hết mà còn tối ngày nó đi chùa làm công quả làm từ thiện không mà sư cô khuyên giùm đi con nói nó không có nghe thế con mới nói cô ơi nếu mà cô suy nghĩ thêm một chút xíu nữa cô nghĩ coi bây giờ có những đứa con gái nha 18 20 tuổi cái tuổi này là cái tuổi nó ăn nó chơi nó quậy đó mà nó tối ngày nó đi cặp bè cặp bạn rồi nó đi chơi nửa đêm nửa hôm nó mới giờ về mà chơi với bạn xấu không cái đó làm cho cha cho mẹ còn phải sầu lo nhiều hơn nữa phải không quý vị còn con của cô cô biết rõ ràng nó đâu có cặp bè cặp bạn xấu ác đi chơi đâu mà nó đi vô chùa nó làm công quả nó đi vô chùa nó tham dự khóa tu nó đi làm từ thiện mà cái đó là điều tốt thì cô nên mừng chứ tại sao cô lại cản cô phải trợ duyên cho cô con của cô để nó gần gũi tam bảo để nó tu tạo những công đức phước lành để nó học hỏi chánh pháp để nó sống tốt đời đẹp đạo thế cổ nghe nói vậy cổ nói vậy hả chứ con thấy con của người ta làm ra tiền ra bạc còn nó tối ngày đi chùa không à nhưng mà nhìn một suy nghĩ một cách tích cực hơn thì có những đứa con tối ngày nó ăn chơi cha mẹ nó mướn nó đi vô chùa tham dự khóa tu con đi vô chùa tham dự khóa tu ngày nay đi về cha mẹ cho con 500 ngàn nó đâu có chịu đi đâu quý vị mướn bao nhiêu nó cũng không chịu đi hết trơn nó nói vô đó giống như ngồi ở tù vậy đó ngồi nó bức rứt nó khó chịu lắm cho nên hà là kêu nó đi làm cái gì thì nó làm suốt ngày ở ngoài đồng thì nó chịu nha nhưng mà đi vô trong chùa ngồi tu học nghe pháp một ngày nó không có chịu nổi đâu quý vị ơi còn con của cô đều quá tốt nó đi vô chùa làm công quả nó tu tập nó tham dự khóa tu nó làm từ thiện nó biết được đạo lý vậy quá tốt rồi cô còn muốn gì nữa đó là trường hợp thứ nhất nha cũng vì chúng ta suy nghĩ một cách cạn cợt thiếu hiểu biết cái mình phiền não mà khi trong khi đó là mình có phước mà mình không hay rồi còn cái cô khác cổ đến nói sư cô sư cô sư cô khuyên giùm ông chồng của con từ ngày ông phát tâm ông ăn chay ông đi chùa ông quy y tâm bảo ông lãnh thọ năm giới tới giờ ông ngồi đó ông cầm sau chuỗi đó tối ngày ông đi ra ruộng xong rồi ông về ông cầm sau chuỗi ông lâm lâm lâm lâm hỏi gì ông cũng nam mô di đà phật nam mô di đà phật rồi con về tới nhà của con á con quay qua con quay lại con không có ai để mà nói chuyện không ai tâm sự chứ ông bực bội quá trời luôn cái con mới nói vậy nè ông ơi ông niệm phật di đà phật ông tu cũng có giờ có khách tại sao mà ông cứ cầm coi sau chuỗi ông cứ nam mô di đà phật con nói nặng nói nhẹ gì ông cũng nam mô di đà phật nam mô di đà phật Thế con mới nói vậy chứ bây giờ á con muốn ông chồng cô sao muốn ông chồng cô sáng xỉn chiều sai tối lại ra dài xị cô mới chịu hay sao có nhiều người người ta muốn chồng người ta đi đến chùa ăn chay niệm phật tụng kinh mà không không được còn chồng của cô phát bồ đề tâm ăn chay niệm phật quy y tam bảo rồi về niệm phật không mà cũng đi ruộng đàng hoàng nha rồi đi về người ta ngồi người ta niệm phật người ta không xem tivi hết người ta ngồi người ta niệm phật quá quý quá tốt rồi còn không muốn nữa rồi cổ nói cũng buồn quá à. cổ nói vậy đó giờ có buồn quá à. về tới nhà không ai nói chuyện mai tâm sự chứ không cầm sao chuẩn cái nam mô di đà phật không mà vậy còn muốn gì nữa quý vị xin thưa với quý phật tử chỉ vì chúng ta làm khổ mình thôi chắc của riêng mình đó, mình cứ nghĩ mình là đúng nhưng chưa hẳn chúng ta mắt thấy tai nghe sự hiểu biết của chúng ta là đúng đâu quý vị ơi mỗi người có một suy nghĩ khác nhau nếu mà quý vị sống một đời sống ăn vui tự tại đó thì đừng bắt mọi người chiều theo ý mình mà chúng ta phải biết tùy thuận các duyên không để cho các duyên làm chướng ngại mình tùy duyên nhưng không phan duyên quý vị ơi Tùy thuận các duyên có nghĩa là duyên sao mình ứng tiếp vậy Bằng lòng như vậy Nhưng mà không phân duyên có nghĩa là không chạy theo duyên Không chạy theo cảnh Chúng ta biết hoàn cảnh ở bên ngoài nó đến nó đi nó sinh nó diệt cho nên không có chạy theo duyên không có chạy theo trần cảnh mắt trong thấy sắc lòng không động tai nghe lấy tiếng dạ chẳng nao sáu căn thanh tịnh sạch lào thì niết bàn cực lạc có nào đâu xa nếu mà quý Phật tử có được cái sự hiểu biết đúng đắn cái quý vị an vui hạnh phúc lắm quý vị mà đừng có tham cầu quá nhiều quý vị nhìn lại chút đi so sánh chút xíu đi có người ta muốn được như mình mà không được mình rảnh rang mình đi đến chùa tu 7 ngày như vậy không có phải là thiện căn phước đức nhân duyên thì làm gì có được cái cơ hội thù thắng đó quý vị nhiều người người ta đi một ngày một buổi cũng không được có cái cô này cô đi chùa đó quý vị mà đi đâu có được đâu ông chồng mà ông cứ hỏi đi đâu nhất định không cho đi chùa nha cậu thích đi chùa nghe pháp tu lắm mà không được cậu phải nói dốc nói láo bữa nay tôi đi đám dỗ đám hỏi đám quải đám ma đám cưới cậu ta xây dầm vậy đó đám này tháng đám thao nôi cái bữa đó cậu biết đường rồi cái cậu sách vở ra cái ông chặn đường lại ông hỏi bà đi đâu tôi đi đám ma hỏi đám ma ai ông tám ông tám nào thì ờ, cậu nghĩ ông tám ở tuốt sấm dưới ông nằm một chỗ đã ba năm nay rồi trước sau gì ông cũng chết nè à cho nên cậu mới nói tôi đi đám ma ông tám quýnh lên rồi đi đám ma ông tám rồi sau cái cổ đi xong rồi cái ông đang ngồi quán cà phê đó ở đâu bữa đó xui ông tám ông chống gậy ông đi ông chống gậy ông đi từ từ ông đi lên lên sấm trên cái ông này ông vừa thấy ông giật mình ông nói ông tám cái ông này ông quay lại ông chưa chết hả ông kia ông chửi cho một trận ông nói cái đồ vô duyên gặp người ta không hỏi thăm sức khỏe mà hỏi người ta chưa chết hả mà nguyên do ông hỏi chưa chết là bởi vì ông ngạc nhiên là bà vợ ông nói là đi đám ma ông tám mà bây giờ ông tám còn sống đây nè bởi vì mới nói ông tám bộ ông chưa chết hả ông kia ông chửi cho một trận ông biết rồi nha ông đợi bà vợ ông về ông chửi ông đánh ông nói bà đi đâu thì thì ra bà đi chùa mà bà nói dốc nó láo vậy thôi còn quý phật tử có đủ phước đủ duyên đi chùa thông thả tự do có nhiều khi con cháu chồng hay là vợ gì đó còn khuyến khích mình đi nữa phải không quý vị nếu mà không phải là thiện căn phước đức nhân duyên thì đó là gì cho nên chúng ta hãy vui để mà hưởng những gì mình đang có đi và đừng có tham cầu nhiều quá đi quý vị tham muốn nhiều đau khổ nhiều nha quý vị chỉ cần quý vị tích cực hiểu biết một cách đúng đắn về nhân duyên nhân quả mà đức phật đã chỉ dạy dù ở trong hoàn cảnh nào quý vị vẫn sống hạnh phúc an vui đó là phương cách chuyển uế độ thành tịnh độ chuyển ta bà thành cực lạc đó quý vị ơi bây giờ cái yếu tố thứ ba để cấu tạo tác thành nên cõi ta bà nhiều đau khổ này đó là phiền não trượt sự nhiễm ô về mặt tâm tư của chúng ta bởi các thứ phiền não tham sân si tác động hoành hành Xin thưa với quý Phật tử Ai sống trong phiền não Người đó đang nuôi chứa giặc ở trong nhà mình Và ngủ chung với những thứ rắn độc đó quý vị không bao giờ có được sự bình an và hạnh phúc đâu muốn chuyển hóa cái yếu tố thứ ba đã tạo nên cái cõi ta bà quá nhiều đau khổ này thì quý vị phải chuyển hóa phiền não trong tâm của chúng ta đừng nuôi dưỡng chứa chấp những tên giặc những cái con rắn độc đó kinh di giáo đức phật ví tham sân si phiền não là ba con rắn độc nó ở trong phòng của mình quý vị có nằm yên ổn mà thẳng chân ra ngủ không nuôi con rắn độc ở trong phòng chứa nó trong phòng không có yên đâu mà ngủ phải đuổi nó ra đi quý vị nhưng rắn độc nó chỉ cắn chết thân mạng chúng ta một đời này còn tam độc tham độc sân độc và si độc nó giết chết giới thân và tuệ mạng của chúng ta và nó khiến cho chúng ta phải đau khổ vĩnh kiếp trầm luân trong sinh tử đó cho nên hãy chuyển hóa phiền não trong tâm của chúng ta thì quý vị mới có được cực cực lạc ở tại nhân gian nha nếu mà quý vị muốn có cực lạc có tịnh độ thì phải chuyển hóa phiền não trong tâm của mình xin thưa với quý phật tử nói phàm nhân mà hết phiền não thì khó lắm hòa thượng hư vân là một cao tăng cận đại hòa thượng có câu nói như sau Hòa thượng nói Đối cảnh mà không khởi tham sân si phiền não Đó là bậc đắc đạo Mà đối cảnh Đối cảnh nha Mà khởi tham sân si phiền não Đó là hạng phàm phu Nhưng đối cảnh tiếp duyên mà tham sân si phiền não vừa khởi lên chúng ta biết chuyển quá nó liền đó là người tu đạo đó quý vị chúng ta không phải là bậc đắc đạo đạt đạo nhưng chúng ta không muốn làm một kẻ phàm vô vĩnh kiếp để sống nô lệ với sự sai sự của các thứ phiền não này nó sai sự mình nó dẫn dắt mình nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ nô lệ cho tình tiền danh lợi bởi lòng tham nô lệ cho sân giận quán thù bởi sự phẫn nộ hận thù kia nó làm cho mình tối tâm hết biết cái nào là phải là quấy sống trong thù hận giống như cảnh giới địa ngục giam nhốt mình mà thôi rồi sống trong si mê tà kiến không phân biệt sự lý, sự lý không hiểu biết đúng đắn về nhân quả cho nên con người bất giác vô minh tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi Hôm nay chúng ta có cơ duyên học hiểu chánh pháp rồi Hàng ngày quý vị chuyển hóa phiền não tham muốn dục vọng kia Mà muốn chuyển hóa nó có nhiều phương cách lắm quý vị Phương cách thứ nhất Đức Phật khuyên chúng ta nên xả thí đi Phương cách bố thí là phương cách để đối trị lòng tham đó khi nào quý vị khởi lên cái tâm tham gì nghe quý vị đem cái đó mua cái đó về bố thí đi để đối trị cái tham muốn của mình rồi quý vị ngoài cái việc xả thí để đối trị lòng tham quý phật tử nên quán coi có cái gì là của mình đâu quý vị có cái gì của mình không mình sanh ra hai bàn tay không hai bàn tay trắng nhắm mắt xuôi tay cũng trắng tay mà ra đi có mang được cái gì đâu quý vị của trần ta cũng trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi thì phần mình lãnh riêng thôi à cho nên quý phật tử hãy sáng suốt nhìn nhận thấy rõ thân này còn không thật là ta là của ta thì cái gì là của ta đây Bao nhiêu cho thỏa lòng tham của kia giới hạn đâu có làm ta vui Vì lòng tham muốn đó mà chúng ta đã làm nô lệ cho dục vọng đê hèn Danh lợi ở trên thế gian là miếng mồi ngon Mà nó nó làm cho chúng ta điên đảo Dưới mắt của chúng ta danh lợi tình tiền đó là trên hết Cho nên bất chấp thủ đoạn tạo tác vô lượng vô biên tội và nghiệp theo dòng nghiệp lực đó lưu chuyển lên xuống trong ba cõi sáu đường chịu biết bao nhiêu nỗi thống khổ hôm nay chúng ta giác ngộ được lời phật dạy không có cái gì của mình hết thân này còn không có thì con đâu tài sản đâu đức phật dạy trong kinh pháp cú câu số 62 con ta tài sản ta người ngu thường nghĩ thế thân này còn không có con đâu tài sản đâu pháp cú số 356 đức phật dạy chúng ta như sau cỏ quan làm hại ruộng vườn tham lam nó nguy hại trăm đường khổ đau đó quý vị Giống như cỏ hoang mà nó làm hại cho cây cỏ trong ruộng vườn Thì cũng vậy tham lam nó làm hại cho chúng ta trăm đường khổ đau vì nó đừng để cho lòng tham nó biến mình trở thành một loài quỷ đói nha quý vị khao khát thèm thuồng muốn vơ vét muốn lấy về cho bằng được muốn chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng nhưng có chiếm được đâu quý vị phước ai nấy hưởng nếu mà chúng ta có phước có phần thì không cần gì lo có phước có đức mặc sức mà hưởng ông cha ta thường dạy câu nói đó đức phật dạy tài sản tiền của trên thế gian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 Chúng ta ngày nay biết rõ cái thân mạng này còn giả tạm, còn vô thường, còn không bền chắc Thì có cái gì là trường tồn vĩnh cửu Cho nên không tham muốn dục vọng Bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình Và luôn phát tâm xả thí của tiền vốn chẳng bền lâu Phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị ơi Lấy cái giả mình đổi cái mới đi trong kinh tập A Hàm bài kinh số 1291 có ghi nhận câu chuyện như sau một thời Đức Thế Tôn ở tại hành xá vệ vườn của ông cấp cô độc cây của Thái tử Kỳ Đà nơi tịnh xá Kỳ Hoàng vào lúc cuối đêm có một vị thiên tử dung mạo đoan trang đẹp đẽ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và vị thiên tử này thưa rằng bạch Đức Thế Tôn trên thế gian này vật gì không bị lửa thiêu cái gì không bị nước trôi cái gì không bị gió thổi cuốn đi cái gì không bị vua quan và giặc cướp lấy đối với người nam người nữ nào loại tài sản nào có thể gìn giữ muôn đời không bị tiêu hoại đức phật ngài dạy như sau phước lửa không thể thiêu phước gió không thể thổi phước nước không thể cuốn trôi người nam người nữ nào chỉ cần tạo phước nương nơi kho tàng của phước lạc đó không có một ai có thể cướp lấy và đây là một loại tài sản bất hoại đối với việc Đức Phật đã cho chúng ta biết chỉ có phước thôi Nó không thuộc về năm nhà Không ai cướp lấy của mình, chiếm đoạt của mình có một câu chuyện kể cho quý phật tử nghe khi đức phật còn tại thế thì vị đại thí chủ ở trong thời của phật đó là trưởng giả cấp cô độc ông phát tâm bố thí cúng dường cung cấp trợ duyên cho những người cô bần quả độc cho nên tên gọi của ông là tu đạt mà người ta đặt cho ông một cái biệt danh đó là cấp cô độc tức là cung cấp cho những người cô độc bằng cùng ông làm phước như vậy đó mà cái phước của ông nó không có hết ông có tiền có bạc ông giàu ông làm hoài luôn cái bữa đó có ông bà la môn trong thành xá vệ ông thấy cái ông nói không biết là ông cấp cô độc này ông có cái phước gì mà ông lại có tiền có bạc ông làm phước ông bố thí mà không có cạn kịp cái ông mới để ý và ông thấy trong nhà của ông cấp cô độc đây nuôi một con gà mà trên cái mồng của con gà trống đó nó có một cái viên ngọc siri người ấn độ họ có một cái tập tục văn hóa là họ nói rằng cái viên ngọc siri này là một viên ngọc như ý nhà nào có viên ngọc đó là nhà đó phát tài làm giàu cho nên ông bà lão môn này ông cũng nghĩ rằng vì trưởng giả cấp cô độc trong nhà có nuôi một con gà mà trên mồng của con gà có một cái viên ngọc siri cho nên đem lại sự giàu sang cho ông ta rồi cái ông bà la môn ông được biết là trưởng giả cấp cô độc phát tâm bố thí ai xin gì cho đó ba la mật luôn mà cái ông đến để ông dụ ông xin cái con gà đó nha cái ông mới nói tôi làm nghề nhà giáo dạy học mà nhà tôi có nuôi gà mà con gà tôi nó gái bậy gái bạ cho nên tôi không có đúng giờ đúng khắc gì hết tôi thấy nhà ông có con gà ông có thể cho tôi xin con gà đó được không trưởng giả cấp cô độc nói cái gì chứ cái này quá nhỏ mà đem con gà ra trao tay cho ông bà la môn khi mà bưng con gà ra thì ông bà la môn nhìn khoái chí là bởi vì nhìn trên mồng của con gà có viên ngọc siri lấp lánh rồi đó nha ông nói rồi kỳ này là ông trúng mánh đem cái viên ngọc đem con gà về mà có viên ngọc này tự nhiên tiền bạc nó vô như nước nè nha ông nghĩ vậy đó quý vị xong rồi cái lúc đó quý vị biết không mới vừa trao tay cho ông bà la môn cái cái viên ngọc siri nơi cái mồng gà nó rớt xuống ngay cái cây gậy của của ông cấp cô độc cái ông vừa thấy cái viên ngọc rớt xuống ngay cây gậy cái ông nói ông đài tôi bị đau lưng quá đi đứng khó khăn thấy cái cây gậy của ông ông có thể cho tôi được không cái trưởng giả cấp cô độc nói cho luôn mới vừa trao cây gậy ra cái bà vợ của ông cấp cô độc ngồi đó đó cái cái viên ngọc ở trên đầu gãy rớt ngay đầu của bà không lẽ anh đi xin vợ của người ta cho nên cái ông bà la môn này ông mới nói rồi phước ai nấy hưởng không thể nào chiếm đoạt chiếm hữu của ai được hết đức phật của chúng ta nói phước khi mà mình tạo cái phước đó nước không thể trôi lửa không thể thiêu gió không thể cuốn và không có vua quan nào cũng như giặc cướp nào có thể cướp được cái phước của ta vì vậy quý vị phật tử nên tu phước không có tham cầu mà luôn tu phước nha quý vị rồi đối trước nghịch cảnh chướng duyên cẩn thận đề phòng cái lòng sân giận oán thù của mình Đừng để trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra Cũng vì một đốm lửa sân giận Thiêu hủy cả một khu rừng không công đức Cũng vì một niệm sân giận đó Mà nó làm cho chúng ta Mở ra trăm ngàn cửa nghiệp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 nếu quý vị có sự tỉnh thức giác ngộ Chuyển hóa tham sân si phiền não trong tâm của mình Quý vị sống một đời sống hạnh phúc an vui Phiền não nó làm cho chúng ta đau khổ Và nó chính là nguyên nhân để chúng ta tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp đó Bây giờ quý vị chuyển hóa phiền não bằng phương cách nào vậy? Hàng ngày quý vị niệm Phật nhiếp tâm cho thanh tịnh Để chuyển hóa phiền não vọng tưởng được không quý vị? nếu được như vậy thì chúng ta đã chuyển được quế độ thành tịnh độ rồi đó cõi lòng của mình thanh tịnh không có tham muốn không có sân giận không có oán thù không có si mê tà kiến mà cõi lòng của chúng ta lúc này chỉ có nam mô a di đà phật thôi thì đã đã chuyển quế độ thành tịnh độ chuyển ta bà thành cực lạc chuyển những khổ đau trong cuộc đời thành niềm vui và sự giải thoát đó quý vị ơi đó là phương cách thứ ba chuyển cái sự ô nhiễm uế trượt thứ ba đã cấu tạo nên thế giới ta bà đó là phiền não chuyển hóa nó thành bồ đề nhờ có tinh thần giác ngộ nó chuyển phiền não thành bồ đề mỗi khi phiền não vừa khởi lên cái nam mô a di đà phật chuyển nó liền nha quý vị có nhiều người nói tôi không biết làm sao để tôi diệt trừ phiền não phiền não quý vị chỉ chuyển quá có muốn diệt diệt cũng không được nữa quý vị phải chuyển nó chuyển bằng cách nào quý vị cứ nhiếp tâm vào một đề một thiền quán nhiếp tâm trong câu hồng danh a di đà phật khi tâm của chúng ta duyên theo câu phật hiệu theo một đề một thiền bán quán đó thì tham sân si nó tự rút lui à ánh sáng đến thì bóng tối nó tự mất nha quý vị căn nhà mà tối cả trăm năm khi chúng ta thắp lên một ngọn đèn vào thì ánh sáng của ngọn đèn đó phá tan đi bóng tối của trăm năm ngàn năm đó thì cũng vậy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 trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật trời Tây cực lạc trổ đài hoa nằm thì niệm Phật ở trong tâm buộc chặt hồng danh trong nặng câm cứ nam mô di đà Phật nam mô di đà Phật hoài thì tham sân si phiền não nó có cơ hội để nó xen vào được đâu thì đó là phương cách chuyển hóa phiền não thành bồ đề đó quý vị ơi thành sự thanh tịnh đó mà nếu ai làm được như vậy thì đời sống này uế độ không còn mà chuyển thành tịnh độ rồi đó ta bà không còn nữa khổ đau không còn chấm dứt là hoa bồ đề hoa giác ngộ sẽ được bừng nở đón chào mỗi bước chân của hành giả chúng ta yếu tố thứ tư để cấu tạo tác thành nên cõi ta bà ta gọi là chúng sanh trường chúng sanh ở tại nơi đây Sống có phải là nhân ngã bỉ thử Hơn thua được mất Phải quấy tốt xấu thị phi Phải không quý vị Đời sống của chúng sanh điên đảo vậy đó Tối ngày được mất hơn thua Rồi cái thị phi Khen chê Nó làm cho đời sống của chúng ta đây Chúng sanh cứ điên đảo trong vòng lẫn quẩn đó Bây giờ chúng ta biết tu rồi Ai hơn thì thêm oán Người thua ăn ngủ chẳng yên Buông xuống cái niệm hơn thua đó Mới có được một giấc ngủ an lành với vị đừng sống với kiếp sống của chúng sanh loại trừ cái tâm chúng sanh đó ra đi mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả đó là tâm phật đó nghe quý vị hàng ngày chúng ta phải nuôi dưỡng cái tâm của mình sao cho nó tương ưng với tâm của phật dù không trọn vẹn một trăm phần trăm như phật nhưng ít ra cũng phải trên năm chục phần trăm quý vị ơi còn nếu chúng ta nói mình tu theo phật học theo phật mà mình không giống phật mà nhìn lại mình giống như một đứa con lai nửa lai chất phật mà nửa lai ma tà khi vui đâu thì ta tham nhiễm ta bà lúc buồn thì mới niệm phật a di đà thiết tha nhiều khi ta cũng chẳng biết ta 27 ngày ăn mặn còn ba thì muối mè Đi chơi đâu thì mặc áo qua què Về chùa trước Phật ấp e lâm hiền Nửa thì mê cái cảnh chùa chiền Nhưng nửa thì mê đi shop mê tiền mê danh khi thì cảm thấy hiền lành lúc thì nổi trận tam bành dữ ghê chân mình còn lắm mê mê lại cầm bó đuốc mà vê chân người đó chứ không chịu nhìn mình để kiểm điểm lại mình để chuyển hóa sửa đổi bản thân mình cho nên chúng sanh vẫn kiếp vẫn là chúng sanh phàm phu mà thôi Chúng ta ngày nay có cơ duyên học Phật Chuyển hóa tự thân của mình đi quý vị Không hơn thua không phải quấy không được mất không thị phi không khen chê không lấy bỏ với ai hết họ ở ai như thế nào mặt họ bản thân của chúng ta biết rõ mình là ai được rồi còn ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà đi ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị và quý vị nên nhớ rằng tất cả chúng sanh Sinh ra ở giữa cuộc đời này mỗi người có một cái nghiệp khác nhau Không ai giống ai đâu quý vị Chúng ta phần đông á, nhìn cái bà bạn của mình á, Thấy bà ta sao mà được diễm phúc hơn mình Cái mình so sánh mình với bà ta cái mình tức Mình nói tối ngày lãi nhãi cằn nhằn sao ta bằng tuổi như tôi mà tôi người ta hạnh phúc quá còn tôi không được như người ta tại sao mình không tự trách bản thân mình do mình gieo nhân nào mình gặt hái quả báo đó và hãy bằng lòng đón nhận những cái gì do chính mình gây tạo tự nói với mình rằng từ đây về sau phải làm chủ mình không để tiếp tục tái phạm lại lỗi lầm xưa hãy hoàn thiện mình đổi hoàn toàn làm mới cuộc đời mình đi quý vị nếu như chúng ta sống giữa cõi đời này mà cứ sống theo cái tâm của chúng sanh hơn thua phải quấy phải quấy và cũng ai cũng nói rằng mình phải rồi nói người ta quấy rồi cái tranh chấp hơn thua mãi như vậy thì cuộc đời này làm sao có được cái sự bình an bởi vì không ai giống ai hết à. mình nhìn lại bản thân mình coi có người thì thích hoa lan có người hoa cúc có người thích hoa huệ có người thích hoa hồng nhưng không có nghĩa là đối với cái mình thích là cái đẹp nhất phải không quý vị đối với người ta người ta thấy cái khác nó là đẹp thì mỗi người hãy giữ cái đẹp cái tốt của chính mình đi còn nếu mà chúng ta chấp vào cái của mình mà chỉ trích chê bai và không chấp nhận cái của người ta thì mình sẽ mất đi cái quý của mình đó là một bản tâm thanh tịnh đó quý vị có một lời khuyên của một vị hòa thượng con rất tâm đắc và con xin chia sẻ với quý phật tử hòa thượng khuyên chúng ta như sau hòa thượng nói giả như trong cuộc sống hiện tại đây chúng ta gặp nghịch cảnh chướng duyên quan gia trái chủ nó theo nó báo đời mình nha nó làm cho mình chướng ngại đủ thứ mình phát bồ đề tâm mình tu hành cái mình gặp trục trặc chướng ngại mà quan gia đó nó không ở đâu xa trong gia đình của mình luôn nó cứ quậy mình hoài vậy đó thì mình biết quan gia trái chủ nó là vô minh nó bất giác nó bị thần kinh nó không làm chủ lấy chính nó rồi không lẽ nó làm sai nó làm bậy bởi vì nó không có bình thường nó không làm chủ lấy nó mình cũng y hệt như nó mình thấy nó làm sai làm bậy mình cũng làm y hệt như vậy thì mình cũng khùng theo sao Hòa Thượng nói vậy đó Người ta đã khùng, người ta đã vô minh Người ta đã bất giác, người ta đã mê lầm Người ta đã tạo nghiệp như vậy Không lẽ mình cũng giống như người ta Thì mình với họ vừa lòng Có khác gì nhau đâu chúng ta phải có khác hơn là chúng ta hãy giữ cái quý của mình đi quý vị đừng vì cái xấu dở của ai đó mà làm mất đi cái quý của chính mình xin thưa với quý phật tử phật còn làm chưa vừa lòng người huống chi chúng ta nếu chúng ta ở rộng thì người cười ở hẹp thì người chê người ít nói thì bị người ta chê rằng không biết Kẻ đang ngôn họ nhiếc sao lắm lời Khen chê khó tránh người ơi Thị vi là thói miệng đời xưa nay Pháp Cú 227 Đức Phật đã dạy chúng ta điều đó Và Ngài còn chỉ dạy chúng ta một nghệ thuật sống vững chãi Ở giữa dòng đời này dù biến động Nhưng lòng ta luôn bất động nha Cuộc đời có biến động, có đổi thay, có sinh, có diệt Nhưng tâm của chúng ta luôn bất động giữa dòng đời biến động đó quý vị Đây là cái sống Ngài bảo rằng như tảng đá kiên cố Gió cuồng nộ chẳng lai Dù cho gặp lời tán dương hay hủy bán Đừng làm dao động tâm này quý vị chưa chắc một lời khen của ai đó là đúng sự thật cho nên đừng dội vàng chấp vào lời khen đó mà vui mừng theo ấy cũng chưa chắc vì một lời chỉ trích chê bai của họ là đúng sự thật nếu đó chỉ là vì lòng ganh tị mà họ chỉ trích chê bai chúng ta chúng ta nghe cũng giống như không nghe xem như một làn gió thổi qua và giữ cái tâm của mình an nhiên bất động như vậy thì chúng ta mới bình tỉnh sáng suốt tự tại giữa dòng đời luôn biến động này sống không giận không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách trong gai sống vươn lên cho kịp với ngày mai sống trang hòa giữa muôn loài đồng cảm sống là động nhưng lòng luôn bất động sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương sống an vui danh lợi mãi xem thường sống bất biến giữa dòng đời vạn biến đó quý vị mong sao quý phật tử có được một cái nghệ thuật sống chuyển hóa cái chúng sanh trượt đó đó chuyển hóa những cái tâm chúng sanh để trong đời sống này bớt đi những nỗi khổ niềm đau chuyển uế độ thành tịnh độ chuyển ta bà thành cực lạc bằng phương cách chuyển hóa tự thân của mình đi quý vị chúng ta hay bắt hoàn cảnh bắt con người chiều theo ý mình đó là điều không thể được mà chúng ta chỉ tự biết chuyển hóa bản thân mình và chỉ tùy duyên mà sống thôi quý vị sao cũng được hết đối với chúng ta nếu gặp cảnh thuận thì chúng ta cũng tự nói với mình và tự nhắn nhủ với mình rằng nhớ nghe nó gạt mình đó nó gạt mình bằng những cái trò nó dụ mình cho con cho mình vui sướng cho mình đầy đủ cho mình có có đầy đủ những cái thú vui của trần tục nó hấp dẫn nó làm mê loạn lòng mình đó đừng để cho nó dụ mình nha ta bà khổ ta bà lắm khổ cực lạc vui cực lạc chỗ nhàn vui tây phương cực lạc hãy phản hồi dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường không gì một chút thú vui của trần tục mà đắm chìm trong đó mê nhiễm hồng trần để rồi xa đọa trụy lạc quý vị rồi trong ở trong cảnh nghịch thì quý vị cũng nói rằng không sao cả chính vì nghịch cảnh này để cho chúng ta ý thức rõ ràng rằng cuộc đời là đau khổ những thú vui chung quanh chỉ là giả tạm khổ thì nhiều vui quá ít về cực lạc mới hết khổ được vui sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu về cực lạc rồi thì mới có cơ hội gần gũi các bậc thượng thiện nhân các hàng bồ tát ở nơi đây sự mặc ăn trân bảo dồi dào không có nỗi khổ không mưu cầu không toại ý rồi còn có gần gũi các bậc thượng thiện nhân không có người ác không có người xấu cho nên không có quan gia hội ngộ quý vị và ở nơi đây vô qua sen quá xanh không có già bệnh chết quý vị thọ mạng của chúng dân nơi miền cực lạc bằng thọ mạng của Đức Phật A Di Đà đó kính khuyên quý vị hãy cất bước trở về nơi cố hương nơi đây có từ phụ A Di Đà ngày đêm trong đợi chúng ta cố hương cách biệt đã bao ngày phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau xót xa chẳng nhớ làm sao khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về đi quý vị rồi biết phật tử chuyển hóa được chúng sanh trượt hành cái gì hành chúng sanh thanh chuyển hóa cái đời sống của mình đó không có để cho tâm hơn thua phải quấy tốt xấu nó chi phối mình mà luôn luôn mở trải bằng tâm Phật đó là từ bi hỷ xã ai đối với mình chúng ta cũng yêu thương tha thứ bỏ qua hết vì ta biết rõ rằng ta là người lữ khách Đến rồi đi nó quán trọ ta bà Đâu có ai ở đây luôn đâu Hân hua được mất phải quấy để làm gì Ta có duyên gặp nhau đây nhưng mà chưa chắc gì đời này rồi chưa chắc gì đời sau còn đủ duyên gặp nhau cho nên sống trọn tình trọn nghĩa đi quý vị ơi và ta tin nhận rõ ràng rằng ta trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu thì đâu dạy gì khi người ta đối xử với mình tệ bạc rồi mình cũng y hệt như vậy để mình tạo tội tạo nghiệp để mình quẩn quanh trong kiếp sống luân hồi đâu có dạy gì như vậy càng đau khổ quý vị càng tha thiết nỗ lực tinh tấn tu tập để có đủ hành trang tư lương trở về tây phương cực lạc lấy những những chướng ngại trong cuộc đời này là pháp trợ đạo cho chúng ta để chúng ta tinh tiến mãi trên con đường giải thoát giác ngộ đó quý vị rồi chúng ta chuyển qua cái yếu tố thứ năm đã cấu tạo tác thành để cõi ta bà đó là mạng trường Mạng trượt có nghĩa là thọ mạng của chúng sanh nơi đây ngắn ngủi lắm quý vị Mạng sống của con người chúng ta Nó chỉ trong một hơi thở thôi à tuy nói rằng trăm năm nha nhưng mà nó ngắn chẳng đầy một gan chỉ một hơi thở ra và vào mà nó tiếp nối giữa hai bờ sinh và tử hãy nhớ nghĩ điều đó mạng sống con người mong manh tạm bợ như xương đầu ngọn cỏ hợp rồi tan tụ tán tợ mây trôi trăm năm ở trong cõi người ta nào giật mình ngó lại như là chim bao ngậm ngùi kẻ trước người sau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 không ai biết bao giờ mình chết nhưng khẳng định một điều ai rồi cũng phải chết không chết trẻ thì chết già không chết bây giờ mai mốt chết không chết sớm thì cũng chết muộn không ai thoát khỏi con đường này đâu tử sanh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà cứ quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo muốn ra cần gấp niệm di đà đi quý vị ơi buông chuyên tâm lên niệm Phật tu tạo những công đức phước lành sống đời đạo đức tu dưỡng để phát triển trí tuệ lấy đó làm kim chỉ nam cho đời sống tu hành của chính mình mạng sống vô thường lắm sống ngày nay khó bảo đảm được ngày mai không ai sống hoài sống mãi đừng hân thua tranh đua đừng tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng những thứ giả tạm của trần thế rốt cuộc sớm muộn gì nó rời bỏ mình đi hoặc mình rời bỏ nó mà ra đi có một cái không bao giờ tiêu hoại đó là phước báo có một cái không bao giờ tiêu hoại đó là đạo đức là trí tuệ là những thứ tài sản quý báu mà đức phật đã chỉ dạy cho chúng ta và khuyên chúng ta nên kiến tạo cho mình loại tài sản vô giá đó đi quý vị trăm năm bia đá vẫn mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn chơi trơ đó quý vị ơi hiểu được điều này rồi thì quý phật tử nên nhớ mạng sống của con người mong manh như xương đầu ngọn cỏ hợp rồi tan tụ tán tợ mây trôi trăm năm kiếp sống một phút hơi tàn công danh sự nghiệp như án mây tan phú quý vinh hoa dường như cơn gió thoảng trước bảo điện hào quang tỏa sáng phóng lòng thành gửi án mây bay cầu xin từ phụ như lai phóng quan gia hộ liên đài tiêu giao còn trăm năm đi nữa rồi cũng chỉ là chỉ là một án mây bay đời người qua nhanh lắm quý vị không ai có thể sống hoài sống mãi 70 tuổi đời nay đã khó rồi Sống trăm năm có được mấy người Dẫu rằng trăm tuổi được thôi Nhưng nhịp cầu sanh tử ai rồi cũng phải bước qua Trong biển khổ ái hà bơi lội Kể biết bao nhiêu nỗi thăng trầm Cứ tranh giành với cuộc sống trăm năm Càng hơn thì càng chát móng mầm vô minh Võn vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế Mãi hợp rồi giữa bể trần lao Nhấp nhô sóng vỗ ba đào Tử thi tán liệm giữa màu cỏ xanh Bao tuấn kiệt hùng anh một thuở Trung cuộc rồi cũng chỉ mớ xương tàn Nghìn thu ăn giấc mỏng vàng Bên bờ xương phủ quyện làng gió reo Nay giác ngộ ta bước theo chân Phật Phát đại tâm chân thật tu hành Một đời quyết chí vãng sanh Về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên còn hai câu này quan trọng lắm xin tặng nốt luôn cho quý vị nha hai câu này quan trọng nè diêm dương chẳng có nhận đúc tiền muốn thoát tay ổng phải liền lo tu đó quý vị được không quý phật tử Diêm dương không có nhận đúc lót tiền Nếu mà muốn thoát khỏi tay Diêm dương Phải nỗ lực liền lo tu Nếu mà quý vị không tu Thì sao Nhất kiếp vô tu Thiên kiếp khổ Nhất thời bất giác vạn thời trầm Một kiếp không tu muôn kiếp khổ Một thời không giác ngộ vạn thời phải trầm luân Chỉ có con đường tu mới giải thoát Quý vị đến đây Thầy Trí Khả cũng như quý thầy Trao cho quý vị mỗi người một cái vé về Tây Phương rồi đó quý vị cầm giác trong tay leo lên xe đúng chỗ leo lên xe đúng cái số xe đàng hoàng nha cầm cái vé trên tay của quý vị đó cái vé xe về tây phương nó có một chữ một mà mà phải leo đúng nha chữ mà quý vị phải leo lên chiếc xe đó là một chữ tu mà cầm cái, vé rồi cái nhìn thấy chữ tu con mắt nó lem nhem làm sao đó là cái ra không leo lên chiếc xe tu mà lên chiếc xe tù nếu quý vị ơi tại sao tôi nói vậy nó cũng một âm một dần nghe nó mà nó chỉ thêm có một cái dấu quyền mà nó hoàn toàn nó sai ý nghĩa hết có nhiều khi chúng ta nói tu mà không tu mà tù đó là gì là giam nhốt là cố chấp quý vị không chịu tu không chịu sửa không chịu chuyển hóa tu là sửa là chuyển hóa mà mình không sửa không chuyển hóa bản thân mình mà mình chấp cứng luôn đi chùa đi chứ về nhà là kiếm chuyện quậy đó nha <laughs> cho nên con cháu nó đến chùa nó sư cô sư cô sư cô có giảng pháp á sư cô khuyên giùm mấy ông già bà già nó thôi tuổi xế chiều rồi gần đất xa trời rồi giống như ngọn đèn mà treo trước gió không biết gió nghiệp nó thổi đến lúc nào gió vô thường nó thổi đến lúc nào thôi buông hết đi dễ dãi cho con cháu nó nhờ về nhà nó nấu gì ăn đó đi lên bàn ăn cơm khen chê cái này chê cái kia rồi dằn mâm sáng chén cằn nhằn cử nhữ cao có quạo bọ tối ngày chịu đời không nổi nó nói vậy nha thôi đi quý vị buông xả hết đi quý vị cuộc đời này chúng ta biết mà có ai làm vừa lòng mình đâu mình còn làm chưa vừa lòng mình đừng bắt hoàn cảnh đừng bắt con người chiều theo ý mình mà tùy thuận các duyên đi nếu quý vị có phước con cháu nó đối đại tử tế với mình nhưng mà dù cho nó đối đại tử tế cũng đừng mê đừng nhiễm cõi hồng trần này mà muốn ở đây luôn mắc ghiền ở đây luôn không muốn về nha còn dù cho bây giờ nó có đối xử tệ bạc càng tốt nữa để cho mình tha thiết mình niệm phật mình chán để mình nhằm chán cái cõi này mình muốn giải thoát quý vị nếu không thì mình không muốn rời xa nó rồi muốn ở đây hoài rồi cho nên gặp chướng duyên nghịch cảnh cái quý vị nói tôi phải nỗ lực tôi tu để một đời này tôi giải thoát sanh tử luân hồi đau khổ kính thương quý phật tử chỉ bao nhiêu đó thôi chỉ qua phương cách tu với lại tù thôi là quý phật tử thấy rõ ràng tu không tu mà tù là cố chấp là giam nhốt mình ở trong đó rồi tối ngày sống trong phiền não khổ đau cho nên cái cõi đời này lắm nhiều đau khổ gọi là uế độ gọi là ta bà gọi là kham nhẫn đó quý vị bây giờ mình chuyển hóa hoàn toàn năm thứ nhiễm ô năm thứ vẫn đục đó thứ nhất sự nhiễm ô về kiếp sống về thời gian ta gọi là kiếp trường hãy vận dụng cái kiếp sống ngắn ngủi này thời gian còn sót lại của một kiếp người này sống cho có giá trị ý nghĩa hãy quý trọng tất bóng thời gian đó để nỗ lực tinh tấn tu tạo những công đức phước lành có đủ hành trang tư lương trở về nghe quý vị rồi chúng ta chuyển qua cái món thứ hai thuộc về nhiễm ô về mặt kiến thức về mặt sự hiểu biết Bây giờ quý vị chuyển hóa nó bằng phương cách nghe học chánh pháp để có được sự hiểu biết đúng đắn về nhân quả về nhân duyên ta gọi đó là chánh kiến đó hiểu được nhân quả nhân duyên rồi có được chánh tri chánh kiến rồi quý vị sống một đời sống an lành giống như nắm một chiếc chìa khóa để mở cửa giống như có được con mắt sáng để hướng dẫn mình đi đúng đường đúng lối vậy đó rồi quý phật tử chuyển hóa cái món thứ ba đó là phiền não trượt chuyển hóa thành bồ đề giữ tâm thanh tịnh nhiếp tâm niệm phật buông xả đi vọng tưởng phiền não phân biệt chấp trước nó là những thứ giặc nó giết hại mình nó là những thứ độc hại nó giết chết giới thân huệ mạng của mình mà phải nuôi dưỡng bằng chất liệu từ bi hỷ xã quý phật tử đây chuyển hóa cái cái chúng sanh trượt kia hơn thua phải quấy được mất tốt xấu đó thành cái gì thành cái sự thanh tịnh và bình đẳng luôn sống với nhau bằng sự bình đẳng và hàng ngày dù ở trong hoàn cảnh nào giữ tâm thanh tịnh thân khẩu ý thanh tịnh thị danh phật xuất thế thân khẩu ý nhiễm ô thị danh phật diệt độ có câu nói này xin tặng quý vị nếu mà chúng ta giữ thân khẩu ý thanh tịnh Thì đó gọi là Phật xuất thế Nếu quý vị muốn Phật xuất thế Phật ra đời Phật có mặt trong cuộc đời của chúng ta thì thân khẩu ý phải thanh tịnh còn nếu thân khẩu ý nhiễm ô thì danh phật diệt độ đó để cho thân khẩu ý của mình bị ô nhiễm bị vẫn đục tham sân si phiền não tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp thì Phật diệt độ rồi chúng ta để cho Phật tâm Phật tánh của chúng ta chôn vùi ở một cái ở nhiều cái lớp vô minh phiền não nó chôn vùi mất đi phật tâm phật tánh của mình quý vị gọi là phật diệt độ đó phật diệt độ hay là phật xuất thế là do mình hết quý phật tử muốn phật xuất thế hay phật diệt độ xuất thế thì thân khẩu ý thanh tịnh thị danh phật xuất thế cố gắng nha nhiếp thân khẩu ý của mình thanh tịnh dù ở trong hoàn cảnh nào đừng dùng cái tâm chúng sanh để đối đãi với nhau mà chúng ta để cái tâm thanh tịnh và bình đẳng rồi quý phật tử chuyển qua cái yếu tố thứ năm là mạng trường họ mạng của con người ngắn ngủi đời sống ở đây cao lắm là 100 năm rồi ai cũng phải đi về nhưng sống 100 năm chưa chắc gọi là đủ sống một ngày cũng chưa thể gọi là thiếu sống ngày nào thì một đời sống của chúng ta phải có giá trị và ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo sống dấn thân phụng sự hy sinh làm lợi lạc cho tha nhân để tạo nên công đức phước lành lấy đó làm hành trang tư lương cho một chuyến đi về và cũng là yếu tố để kiến tạo tịnh độ cực lạc ở tại nhân gian đối với vị vừa qua con chia sẻ với quý vị qua chủ đề chuyển quế độ thành tịnh độ hay nói một cách khác chuyển ngũ trượt thành ngũ thanh với phương cách chuyển quán này sẽ giúp cho quý vị đời sống hiện tại thân tâm an lạc nghiệp chướng phiền não chướng báo chướng mỗi ngày tiêu trừ đời đời nương bóng từ kiếp kiếp tu Phật đạo kính chúc cho quý vị đây thừa tư công đức tu hành của quý vị gia đình cháu con luôn hiếu thảo trên thuận dưới hoàng thân quyến gần xa nhà nhà hạnh phúc thành tâm nguyện chúc đạo tràng nghiêm túc kiểm thúc thân tâm tự viện tòng lâm trang hòa ánh đạo chư tăng ni truyền giáo hàng phật tử vân hành tất cả chúng sanh đồng sanh tây phương tịnh độ a di đà phật Trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng